Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin số 9 của TTB TV. Nội dung chính ngay sau đây sẽ bắt đầu bản tin ngày hôm nay. Green City đón đầu sự phát triển hưng thịnh. Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay đang có bước phát triển vượt bậc, Bắc Giang trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư, hàng loạt khu công nghiệp lớn hình thành. Mỗi năm có hàng nghìn người lao động các chuyên gia nước ngoài tới đây định cư, cơn khát về nhà ở chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Năm 2018, sự đổ bộ của dự án khu trung cư Green City Bắc Giang với những nét mới đã tạo ra sự bùng nổ cho thị trường bất động sản Bắc Giang. Với diện tích hơn 1,6 hecta, tổng mức đầu tư là 1.200 tỷ đồng, gồm 4 tòa trung cư cao 21 tầng và hơn 1.000 căn hộ, nhưng phần lớn diện tích được thiết kế dành cho cảnh quan cây xanh và hệ thống hồ điều hòa tạo nên một không gian yên tĩnh, trong lành ngay tại trung tâm thành phố đầy sôi động này. Với những căn hộ được thiết kế theo phong cách hiện đại và kiến trúc cảnh quan không gian xanh, sạch, với vẻ đẹp khác lạ đã tạo nên một khu chung cư trong mơ tại Bắc Giang. Green City tọa lạc tại vị trí đắc địa, nằm trong vùng quy hoạch dân cư phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang. Khu chung cư cao cấp Green City thừa hưởng các tiện ích ngoại khu như trường học, bệnh viện, khu thể thao, chợ, trung tâm hành chính công, quảng trường Đặc biệt là vị trí đón đầu quy hoạch dự án xây dựng cầu vượt nối đường Trần Quang Khải với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đây được coi như đầu mối giao thông chính của thành phố, là dự án có tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển kinh tế xã hội. Dự án đã tạo nên cú hích lớn cho thị trường bất động sản Bắc Giang. Đất nền không còn là kênh đầu tư duy nhất, thị phần chung cư dần nóng lên từ cuối năm 2018 khi dự án khu chung cư cao cấp Green City ra mắt. Ê, vừa dưới cái sự đồng thuận của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là các ờ, lãnh đạo của thành ủy ờ, ủy ban thành phố tạo điều kiện cho bên ờ, tập đoàn tiến bộ làm cái cầu nối để hợp tác xây dựng thì đến tới 50% là chủ đầu tư sẽ dành cho cái việc cây xanh này và những cái cảnh quan nếu mà nói về chung cư ở Bắc Giang ấy thì các cái tòa chung cư hiện tại bây giờ mà cái bất cập nhất là khi mà người ta ở chung cư là không có cái hành lang về cái um, cây xanh hoặc là không có những cái khuôn viên để tạo điều kiện cho người dân khi mà người dân sinh sống được hít thở cái không khí trong lành thì ờ, chủ đầu tư tập đoàn Tiến Bộ đã làm được việc này. Được uh, Ủy ban thành phố phê duyệt cho xây dựng dự án ấy, thì uh, điều đầu tiên mà chúng tôi nhận thấy là cái uh, sự quan tâm của người dân Đặc biệt là là những người dân xung quanh sống xung quanh đây là người dân sẽ được hưởng cái ờ, vị trí về cái vị trí giao thông rất là thuận lợi. Đấy là một cái điều kiện mà rất là tốt để cho người dân có thể giao lưu thông thương giữa những cái khu khu đô thị mà uh, trung tâm sầm uất của thành phố. Năng lực tài chính mạnh, chủ đầu tư đổ một nguồn vốn lớn cho việc xây dựng hạ tầng, kiến tạo nên những căn hộ hạng sang với kỳ vọng là tâm điểm thúc đẩy phát triển hạ tầng và tiện ích sống tại khu vực thiết kế theo phong cách kiến trúc Singapore hiện đại, sang trọng. Mỗi căn hộ được ứng dụng tính năng thông minh, đồng bộ với hệ thống dịch vụ, tiện ích đẳng cấp, nơi hội tụ những thương hiệu đắt giá, hứa hẹn sẽ làm khuynh đảo thị trường căn hộ hạng sang tại Bắc Giang. Qua đây có thể thấy, TTB Group với mục tiêu chính là đưa Green City trở thành thiên đường nghỉ dưỡng cao cấp vì thế, nếu các nhà đầu tư không muốn để lỡ bất cứ cơ hội nào nữa thì dự án khu chung cư Green City Bắc Giang chính là dự án rất đáng để tìm hiểu. Dự án Green City ở đây coi như là có con đường rất to thường thường là cứ tầm ba rưỡi bốn giờ là chị em coi như để đi tập thể dục rất vui Ờ, vẫn rất đông và cũng có ngoài coi như là dìa đường to này còn có những cái cây xanh và mai kia coi như này còn có ờ, dự án coi như là xây cầu vượt sang thẳng ờ, bên đường Minh Khai kia nên là thôi dân ở đây cũng mong là sớm muộn coi như Seren City coi như là xây dựng cho nhanh chóng để đáp ứng với yêu cầu của người dân nơi đây <laughs> ở khía cạnh khác thực tế lượng lao động ngày càng lớn nhu cầu về nhà ở tăng vụt. Với quỹ đất hẹp và chi phí quá đắt đỏ thì câu hỏi mà nhiều người phải băn khoăn là đầu tư bất động sản như thế nào với số vốn hạn hẹp? Nên mua đất nền hay chung cư? Mua chung cư hạng sang với mức giá rẻ ở đâu? Dự án khu chung cư cao cấp Green City trả lời cho tất cả câu hỏi trên và một lần nữa tạo ra cơn địa chấn với phân khúc giá tầm trung mang lại cơ hội lớn cho các nhà đầu tư bất động sản đang muốn đón đầu xu hướng đồng thời là lựa chọn uy tín cho khách hàng mong muốn sở hữu căn hộ hạng sang đầy mơ ước. Thông tin trên đã khép lại bản tin của TTB TV tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.